đâu gì quay cái tiền coi này cha ờ đâu mấy trăm ngàn đâu năm trăm ngàn đâu tiền đếm đếm rồi trang nhiều tiền nè đếm cho coi đấy rồi em một ngàn đấy nè nói không trèo lên một triệu nè à. hai triệu nè ngồi vớt với thôi lụm luôn không biết đậm sức lại nè ba triệu biết đếm tiền lẻ luôn bao nhiêu ngay ngay gì ngay giùm em đếm tiền lẻ luôn á ừ ba triệu ba triệu tư ba triệu rưỡi ba triệu bảy bốn triệu này giờ ông cha đó trời giờ con cắt đi để cho cha nha 4 <laughs> triệu 2 ghê trời 4 triệu 3 4 triệu 3 đếm ngày nhiều. đây tiền này hôm nhất à 4 triệu 4 nhiều đó rồi ghê ai cho vậy 4 triệu 5 Nó cho 100 ngàn Không biết 5 triệu 4 triệu 5 hết ta 4 triệu rưỡi rồi đó Gì vậy bốn triệu sáu kia một đống thì lẽ mày kia bên ngoài kia không đóng thì biết năm triệu nhiêu mình tự đếm đi nhiêu sao đó nhiều bốn triệu bảy nè ừ. ừ. đọc được rồi còn ông ghi bộ lắm mà <laughs> đẹp đấy chưa đẹp xanh đấy kìa đua siêu trăm hai bên nó chưa có điếm kìa bên con gấu kìa tao dục của nó chưa có điếm nó ngoài vậy đó Nghe hả? Đúng rồi, rẻ kìa Rẻ nó rẻ, nó rẻ Rẻ một đốc, thần ngồi chấu cái tay, nó rẻ 20, 20 rẻ chưa điếm Chưa điếm á Nghe hả? Ừ lại lại đếm lại đây, đếm lại cho anh gom lại điếm lại đi. Ừ. Gom lại sắp lại cho anh trăm ngàn thêm trăm ngàn này điếm lại. Vâng, con ơi, vâng, vâng, mày mày, mày bỏ đi hết chưa? Rồi, có hết rồi. Rồi sắp lại đây con, 500 thêm 500, ừ. 100 thêm 500. Mẹ bỏ hết à? Thôi thôi mày em đi. Cho bà nó lì xì mấy đứa. <laughs> 500 để theo 500 đi 100 để theo 100 hồi đếm dễ 3 triệu à. đây 500 thêm 500 nó là 3 triệu 3 triệu đó rồi đây đây đây đây 600 ngàn ừ. này là tờ 200 à, còn nữa 50 ship 50 hay 50 đó con đây mẹ chúng mẹ đặt cho con ba trăm rưỡi bốn trăm ngàn bốn trăm rưỡi rồi cộng lại xíu cộng lại ừ trăm ngàn ừ trăm hai trăm ngàn trăm mười luôn đúng rồi hai bốn sáu tám mười trăm tư trăm tư tính hàng trăm tính hàng trăm đi trăm trăm đến trăm đi rồi chầm dưới cái đít kìa. nó rớt rồi, rớt rồi, đó. Đó nè, kìa kìa kìa. Nghe giò mày kìa. Nghe giò. Ừ. Anh chập 600. 3 triệu. Ba cho chơi. 3 triệu nè. ba triệu em lại. Rồi. 3 triệu. trăm, ba triệu 600 nè đếm đủ 1 triệu đi đếm trăm đếm 400 đếm 1 triệu bên đây đi ba triệu 600 ừ. Ừ. Đêm 400 ngàn bỏ đây đúng triệu triệu thì biết liền gì 400 400 400 phải 4 triệu 4 triệu nè Rồi đếm ra bao nhiêu 3 4 5 đây 4 triệu rưỡi 5 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 180 Ờ, bán 200 trăm rưỡi hai trăm nè bốn triệu bảy để vô đã được hai chục nó đủ này mới có trăm tám à chứ hai trăm này chẳng hai trăm hai chục ha hai chục đủ rồi à. hai chục em ha ừ. À. rồi bốn triệu tám nè bốn triệu tám triệu tám đó nhiều đó chín chục ngày này nữa còn trăm ngàn luôn 100 mốt Vậy là hai triệu chín, bốn triệu chín, bốn triệu chín 90 ngàn đi nữa nè Rồi bốn triệu chín, Lấy chín, chín chục nữa Kìa cầm kìa Rồi năm triệu năm triệu bạc chẳng ôn Rồi năm triệu Tết này quần trang Tiền bự cái nhau Rồi Nói gì đây, nói gì đây Tết này sao? Tết này rất là vui ừ. Lì xì rất là nhiều, mình rất là vui Rồi đây sẽ làm hay ít gì miễn có lấy lọc được rồi nha mọi người <laughs> rồi tiền để làm gì tiền để nhét vô heo <laughs> tiết kiệm tiền tiết kiệm tiền cho ai xài cho con chứ không chị mượn em mấy chuyện hai nữa rồi đem heo ra luôn đưa hai trên hai đây con có tiền không ai được có ấy đi tiền mẹ lấy ra đi đi chẳng vô tiền lẻ tiền lẻ nhét vô heo cũng hận đi ừ rồi xem mấy chuyện gì Ồ, con nói đi à, con heo mình đang đói bụng nhưng mà nhét vô cho nó ăn này chỉ con có ba nè rồi mình mình cho ngài nó ăn thấy được không heo cũng lồ luôn liếc ra cái mấy cái này mất gì ra cái hận cái ngủ nhưng mấy cái này heo của tao nhìn nó đẹp không xịt xích đi cho nó ngồi cái bên qua cho quay cái bên đây rồi gọi nó đó à dạ, cứ cho nhú nha mấy bạn ừ. chút hết rồi nha qua tết rồi mọi người nhớ xìu nha mọi người mẹ chị cho mình á ăn tết hơn cái năm luôn 5 triệu xài rồi 5 triệu xài đã luôn 5 triệu xài năm chứ nhiêu mày làm số ít luôn tiền nữa em đóng tiền học được rồi coi bình học gì heo heo thì chắc nửa bình nữa đó mà <laughs> bình nửa bình xanh ăn gì lớn hai trăm ngàn cuốn hai còn nhiêu là hai chục ngàn hai hết chào quay lại quay lại cho cha nhớ rồi không nhớ rồi tiền này đưa cho tiền đưa cho hai còn nhiêu nè ừ ừ nè đó đưa này lấy nó nè ừ. ừ nè nó có hết đó nè <laughs> đó cho mày ngồi nha nè lộn đó rồi bao nhiêu hết nữa với mày nè rồi xếp vô cho ngay lớn rồi cho hết luôn nó bọt con nhát tờ lớn lớn thiệt tờ lớn lớn năm chục lớn rồi ừ. dạ có ai trong nhà nghe mấy bạn ừ. có ai trong nhà ờ ờ chơi kẹt cui mà mày có 50 ngàn nha mọi người có 50 cái này có 50 ngàn à nghe mình cũng có trong ngàn người cũng con cái con mình nhảy ra nè ỉa cái đầu mày ỉa tiền ra có chứ <laughs> đâu mày ỉa mày ơi còn đau mình <coughs> có một trăm ngàn nữa vậy dạ nếu mua heo ba trăm nhé năm trăm viên đi ơi ba triệu chị chị chị bút ba mua gạo <laughs> chú họ con ơi nghe con no luôn á trời nghe chưa ngon rồi không à cái xe có một gì còn thôi mày ơi nói tao xì mày muốn quà mày không đưa tiền lên tiền tao lấy hết chưa nữa tao mua mày món quà một chê <laughs> đây luôn đấy rồi kỹ càng luôn sao kỹ càng mày trăm ngàn bên thử nữa kìa đâu trăm ngàn lấy con hai đâu con hai đưa này con nãy giờ cha anh hai đi không rồi đi nhét đi bay ừ, lấy thôi đi rồi nhét đi thôi thì cũng con cũng quay đâu mà nó rồi áo bóng rồi con thôi con con heo nó có đủ nó heo tiền lớn với đây tiền heo thì heo này cả xíu đưa heo qua cho nó nhét đi đưa heo con qua cho nó à, có thật nhét con heo con hai kìa không con cũng biết con biết nhét đâu <laughs> mẹ con heo con chết mẹ nó nhét luôn em rồi ờ nhỏ nhát lẹ ghê kia là kia mua rồi nó, nó làm nhát như đạn á nó trời cái lỗ bự kìa ừ. cái lỗ xé mà cái này tôi lỗ nhỏ luôn. nhát lẹ còn hơn vậy đó nó làm mau mà mà hào này cứng nhét tiền vô được đập bấy <laughs> rồi tôi lấy đèn coi đây Mời dày nhiều chưa Wow, em chút ngon rồi Đồ để quay chút ngơ đây Đi em sắp cày không? Nu heo nữa, heo bự nữa, heo bự luôn 300 ngàn Con cáo mày ơi, mày xạo Nó mua heo 300 ngàn Mày xạo mày ơi, mày ế Ế mày, mày ế đi Ế quá mày ơi, mày xạo mày xạo Trời ơi, còn nói chục ngàn, ý cô, lần nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên Em làm nhanh lên nãy nhiêu gì trời hay vậy <laughs> Tì không thiếu. Tôi kêu nheo nè Ở đây thì nhét hết Con heo đầy luôn chị Trời ơi nó cái nheo <laughs> Cởi nhét đi mày Mua to với heo mẹ Ai heo mày Mấy mẹ mày cứ mấy cái quẩy mẹ hai chục nữa tí sáu chục quẩy nó hai chục xuống sáu chục luôn trời ơi số bói luôn nha nước kìa nhét heo ngon nhét heo đi gòn tiền nhét đi quen nha <laughs> cô này rồi mấy ơi hai bạn này. còn nha còn ba củ nữa <laughs> còn ba củ nữa tôi con ăn sắp đầy trong ừ, ừ. chưa con chơi. dạ em lại rồi cái xong rồi <laughs> ờ con xong từ từ cho anh xong chưa rồi nói chuyện đi mẹ ơi ừ, ngày ký coi nha em bye bye